tới nơi tới chốn vậy sao sao không mở đèn trong xe cho nó sáng sáng cái chiếu ủa sao không mở? à, ừ. nó nó à, trời ơi đã luôn tại không trợ nữa kìa ngon lành thấy không thấy rõ không rồi thấy rõ Ủa, trời sáng chừng rồi ok chào mọi người nha thì à, hôm nay à, tụi mình nhóm tụi mình đi à, đám cưới à, của anh à, trường official nha các bạn Trên xe mình có à, bạn à, tâm gồm nè em làm à, tài xế bữa nay làm tài xế à bạn tâm gồm làm tài xế nha các bạn nào mà có ờ, xem kênh youtube của bạn tâm gòm thì biết nha gõ tâm gòm là ra nha một kênh lớn nha <laughs> còn mình thì nhỏ chút dạ, à dạ. <laughs> còn đây, dạ, đây nè trong nhóm của mình nè à, đây có một người đẹp ở phía sau đó nha và đang ờ, trên hành trình hành trình ờ, đi xuống nhà bạn trường như các bạn YouTuber, bạn trường uh, you, uh, youtuber tường trên si thì uh, các bạn nào mà có coi kênh của bạn tâm gòm thì à, cũng biết bạn trường ha thì à, bạn tường với bạn đông gồm à, từ hồi mà mới lập kênh đó hai người đã à, đồng hành, à, đồng hành cùng nhau suốt à, một à, chặng đường dài ít nhất mấy năm mấy năm đông rồi cũng ờ, năm mấy gần hai năm á gần, gần hai năm ừ. hai năm à, thì à, nói chung là anh em cũng à, à, nằm à, <laughs> nếm nếm nếm mật nằm gai ha ừ. thì à, hai người à, thì mình cũng à, từng chứng kiến cái à, cái à, cuộc hành trình của hai bạn thì mình cũng biết là hai bạn cũng trải qua những cái à, sự khó khăn đó, nhiều lúc thì cũng đi à, nắng à, nắng mưa ha rồi nhiều khi mà phải ngồi bụi ăn bánh mì đó thì à, nói chung thì kênh của Tâm gồm thì chuyên làm về thiện nguyện các bạn nên nhiều khi cũng cực khổ lắm đó À, trường thì cũng à, mới tách à, với kênh của Tâm Gồm ra mà khoảng một thời gian gần đây à thì nay cả nhóm đi đám cưới của bạn trường official phải không mới đổi tên kênh lại rồi mà các bạn theo dõi video nha giờ ngoài đường đó thì mưa tầm tã nè các bạn nói chung là bạn bè mà dù có mua cỡ nào thì cũng, đi cũng ừ. phải đi đến nhà <laughs> chung vui cùng bạn bè các bạn ơi tại vì hiện tại thì à, trên đường thì mua rất lớn rồi để một hồi tới đám uh, cưới à, ngay quán tướng mặt trường mình sẽ quay cho bạn xem luôn còn còn, còn mặt chú rể bây giờ mình đang tiến vô cái con đường nhỏ nha bây giờ đang đi ngoài quốc lộ 12 giờ đang tiến vô con đường nhỏ à, cũng gần tới nhà bạn trường rồi đó, con đường này là lộ nông thôn nha lộ này nó cũng 5, 5 mét à, cả 5 mét á à, có đèn đường sáng ánh luôn các bạn ngoài trời thì vẫn ờ, còn mưa nha hôm nay được uh, tài xế đặc biệt nha các bạn tài xế đặc biệt uh, chở nha <laughs> youtuber tâm gồm vlog ở chắc chắc tới xíu tới xíu luôn tới cái này đi qua thử coi phải đám không đó đó Để em biết nhà nó mà mà, thăm nó cốt em, em vô nhà nó hoài gì coi du di hà tân hôn đó nha phải không ta ơ không phải không phải chết ngựa nhìn lộn Ờ, ờ nói rồi à, vui vui hà tân hôn mà không phải nhà nó có sân rộng lắm ừ. để chơi ờ ông nhớ hồi chiều nó chụp đám cưới nó chụp cái cổng nó phải như vậy đó tân hôn tân hôn tân hôn tân ờ, hôn ờ, ờ. tân không Thôi, thằng kiến hương vợ mới Dạ, lộn lộn đám cưới rồi, lộn đám cưới rồi. Cái cổng cưới nó màu vậy, đỏ. Vậy là bị bị về bông màu đỏ. Vậy là bị trùng đó. Rồi đi giặt tối, đi giặt tối nhìn ông ra nhà bạn luôn rồi chứ đâu. Trời <laughs> trời. Anh cũng nghi nghi mới qua thì mình làm gì mới xuống đến cầu tới được tiếp tục cuộc hành trình các bạn ơi tại vì nhà nó nó chạy xíu là bên tay trái nó có cây cầu tại vì mình chạy Rồi, đúng rồi đó. không có chạy nhanh được á mình thấy nó Ok. lâu, Tới rồi các bạn ơi. tới bây giờ rồi Đầu- tiên tới bây giờ rồi. Làm dễ lùng lắm Biết rồi, biết rồi đó không đó đó hồi chiếc dạ. xe đó đúng rồi hồi đó hồi đó lên nhật trường để nấu đít chiếc xe luôn rồi đó à, có hình cưới phía trước luôn kìa <laughs> đó không có hình cưới kìa là là là là không chờ bạn lệ tủng luôn các bạn ơi đấy rồi tới hôm cưới bằng lệ tủng rồi quá trời đẹp luôn ngày nhà ta vậy đâu, hôm nay anh em tìm đến nhau nào cùng hát lên chúc mừng nhau bao ngày tháng trôi qua là thời gian anh em ta phải nhớ à. đó chú hẹ tới nè đó đây rồi rồi rồi rồi cầm quà luôn á đúng đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi anh em anh em nào có quà thì để gửi cho chú ghẻ ra dịch trường nha cho mấy ờ, chị cho quà đi ạ trời anh đồn anh đồn nói vậy đi chứ cái à, nói trong mấy ngày vui của anh giờ mình cũng ờ, có cái gì ờ, để gửi anh giờ ha nè rồi rồi cháu quà cho cho anh trường mình coi ông chú rể hôm đẹp trai thiệt nha rồi rồi rồi rồi Dạ đi luôn ha đâu như con rắn vậy đó kinh khủng lắm còn vô đồi núi là bên đây núi còn ở đây là cái cái đường còn bên kia là cái vực mà lái chiếc xe cái cảm giác giống như là nó, nó lọt xuống vực á phiêu quá không à, phiêu. ghê lắm ông đi trải nghiệm chứ hay chứ ừ, hết dạ, chị ta chú gửi ừ chút chú gửi trăm năm hạnh phúc rồi <laughs> nãy em chịu nói để để để em dừng lên hơn chút xíu em quay về cho anh anh vô bắt tay chú gửi là nói vài câu gì đó mà nãy nó mở nhạc quá sao nó mở nhạc quá trời vì cái, cái đó khúc đó là phải tắt ban quyền luôn rồi đó chúc em mai động phòng vui <laughs> vẻ bắt cóc của dầu, người <laughs> bắt cóc của dầu sớm